10 sự kiện tiêu biểu năm 2022 của Công ty Điện lực Hưng Yên. một Đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ nhu cầu sản xuất sinh hoạt của nhân dân và các sự kiện quan trọng của tỉnh. Với việc đưa vào vận hành mới hai trạm biến áp 110 kV dị sử Kim Động 2 Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 18 trạm biến áp 110 kV với 34 máy biến áp có tổng công suất lắp đặt là 2.073 MVA. Các suất tuyến 35 22 kV sau các trạm biến áp 110 kV, 103 trạm biến áp phân phối, hệ thống cáp quang, hệ thống thu thập, giám sát, đo đếm và điều khiển từ xa. Tăng cường năng lực của 14 mạch vòng lưới điện trung áp được triển khai đầu tư, xây dựng mới một cách đồng bộ đã khẳng định năng lực cấp điện của công ty trên địa bàn tỉnh với 500 phiên thi công hotline không phải cắt điện, trong đó có 393 phiên khắc phục khiếm khuyết lưới điện của công ty và 107 phiên thực hiện trên công trình điện của khách hàng đã góp phần đáng kể giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ và hữu hiệu, công ty đã khắc phục được những khó khăn, đảm bảo cung cấp điện ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh. 2. Tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức thành công hội nghị về công tác cung ứng điện và phát triển lưới điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên. Với nhiều chính sách thu hút đầu tư và thuận lợi về vị trí địa lý, Hưng Yên đã và đang là điểm đến của rất nhiều doanh nghiệp. Vì vậy, việc quy hoạch đầu tư phát triển lưới điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm mà ngành điện cần nỗ lực tổ chức thực hiện Trước tình hình đó, công ty đã kịp thời báo cáo tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tổ chức hội nghị về công tác cung ứng điện và phát triển lưới điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hưng Yên. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã trao đổi, thống nhất nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành bổ sung quy hoạch lưới điện, các địa phương giải quyết những khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình điện, Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển lưới điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó ưu tiên đầu tư cấp điện cho các khu đô thị lớn, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đặc biệt là khu công nghiệp Lý Thường Kiệt 3.000 ha. 3. Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động, không để xảy ra sự cố cháy nổ, sự cố lưới điện 110 kV tiếp tục triển khai văn hóa an toàn lao động, trong đó ưu tiên và coi trọng biện pháp phòng ngừa, không ngừng cải thiện điều kiện môi trường làm việc an toàn cho người lao động là những nội dung quan trọng mà công ty điện lực Hưng Yên đã và đang tiếp tục xây dựng. Nhận diện và có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu các rủi ro, đổi mới trong công tác tuyên truyền, huấn luyện, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật cho người lao động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ làm việc, tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại hiện trường, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giám sát hình ảnh tại hiện trường lao động, sửa chữa cải tạo hệ thống nguồn một chiều và hệ thống giám sát từ xa tại các trạm biến áp 110 kV, đẩy mạnh các hoạt động thi đua cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Năm 2022, công ty đã đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động, không để xảy ra sự cố cháy nổ và sự cố lưới điện 110 kV. 4. Điện thương phẩm đạt 5,438 tỷ kWh, đưa tổn thất điện năng về 2,98%. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 những tháng đầu năm, tình hình bất ổn về kinh tế chính trị trên thế giới, thế nhưng nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh nên tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn vẫn đạt được những kết quả khá tích cực. Theo đó, bằng các giải pháp hữu hiệu để nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng, rút ngắn thủ tục, thời gian, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng khi có nhu cầu cấp điện, Công ty Điện lực Hưng Yên đã cung cấp điện kịp thời, ổn định, góp phần vào mức tăng trưởng 13,4% GDP của tỉnh. Sản lượng điện thương phẩm trong năm 2022 của công ty đạt 5,438 tỷ kWh, tăng trưởng 7,03% so với năm 2021, đứng thứ 12 trong 63 tỉnh thành trên toàn quốc thực hiện nghị quyết của Đảng ủy công ty về giảm tổn thất điện năng, nhiều chương trình kế hoạch phong trào thi đua được triển khai đồng bộ đã đưa tổn thất điện năng về mức 2,98% thấp hơn 0,16% so với kế hoạch tổng công ty giao và giảm 0,26% so với năm 2021. 5. Công tác chuyển đổi số được quan tâm và có bước chuyển biến mạnh mẽ với 100% hợp đồng mua bán điện và thông tin khách hàng được số hóa, hoàn thành chuẩn hóa thông tin khách hàng tại 4.450 trạm biến áp, 80% công tơ trên lưới điện được đo xa tự động, tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ điện có thu phí đạt 93,61%. Tỷ lệ khách hàng thanh toán điện qua ngân hàng và tổ chức trung gian đạt 99,03%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử đạt 98,68%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 là 100%. Tỷ lệ khách hàng đăng ký Zalo chăm sóc khách hàng đạt 61,4%. Tiếp tục số hóa 4 phân hệ thuộc lĩnh vực tài chính kế toán, 7 phân hệ thuộc lĩnh vực kỹ thuật, vận hành, an toàn và 100% dữ liệu hồ sơ nhân sự, khai thác có hiệu quả hệ thống văn phòng điện tử, đồng thời tích cực triển khai số hóa các giấy tờ nội bộ, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, phát triển các phần mềm dùng riêng đáp ứng kịp thời nhu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh như số hóa biên bản thí nghiệm, nâng cấp phần mềm dùng riêng trên nền tảng web, nâng cấp các ứng dụng trên điện thoại di động. Đây là những kết quả tích cực trong công tác chuyển đổi số của công ty trong những năm qua, đó là những tiền đề hết sức quan trọng để PC Hưng Yên tiến tới hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số vào năm 2025. 6. Công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu. Năm 2022, 21 đề tài áp dụng vào công tác sản xuất kinh doanh được công ty công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. Trong đó, 4 đề tài được công nhận cấp tổng công ty, Công ty cũng đã nghiên cứu và triển khai hai đề tài khoa học cấp tổng công ty là đơn vị có số lượng sáng kiến đề tài khoa học nhiều nhất trong các đơn vị thành viên của tổng công ty. Bên cạnh đó, đông đảo cán bộ công nhân viên đã tích cực hưởng ứng đề xuất các ý tưởng nhằm hoàn thiện hệ thống phần mềm dùng chung của tập đoàn. Hưởng ứng phong trào thi đua 2.700 sáng kiến do Tổng công ty phát động, công ty có 47 sáng kiến đã đăng tải và được chấp thuận trên trang web của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 7 đa dạng hóa loại hình dịch vụ. Đây là một hoạt động mang lại nhiều lợi ích thiết thực cả về phía khách hàng và ngành điện với việc cung cấp các dịch vụ chính như quản lý vận hành, thí nghiệm định kỳ công trình điện của khách hàng. Đặc biệt năm 2022, công ty đã đẩy mạnh và triển khai dịch vụ tư vấn sửa chữa lớn công trình điện khách hàng, qua đó đã giảm đáng kể số vụ sự cố công trình điện của khách hàng, góp phần giảm sự cố lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên điện lưới toàn tỉnh doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh khác của công ty là 54 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch giao, lợi nhuận đạt 5,2 tỷ đồng. PC Hưng Yên là đơn vị có doanh thu về các dịch vụ điện cao nhất tổng công ty trong khối các công ty điện lực. 8. Công tác đào tạo trực tuyến tiếp tục được đẩy mạnh, thích ứng với xu thế của xã hội và nhu cầu của người lao động. Năm qua, công ty đã tổ chức 33 lớp đào tạo bồi huấn với 9.265 lượt người tham gia, Tiếp tục xây dựng bổ sung 34 video bài giảng, tổng số video bài giảng công ty đã xây dựng là 218 trên tổng số 151 chuyên đề. Các bài giảng trực tuyến được xây dựng hết sức trực quan, dễ hiểu, theo chủ trương, học để làm việc. Đào tạo trực tuyến vừa thích ứng với xu thế của xã hội, đáp ứng nhu cầu học trực tuyến của cán bộ nhân viên, vừa là cầm năng điện tử để tra cứu cách thức thực hiện công việc trước hoặc trong quá trình thực hiện công việc tại hiện trường. Đây cũng là một trong các nội dung chuyển đổi số trong công tác đào tạo mang lại hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí. Hiệu quả nổi bật trong công tác này là PC Hưng Yên có số lượng thợ giỏi được dự thi cấp tập đoàn nhiều nhất trong các công ty điện lực thuộc Tổng công ty điện lực miền Bắc và đứng thứ hai trong số các công ty điện lực toàn quốc. 9. Không ngừng chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác xã hội chung tay vì cộng đồng, con người là yếu tố then chốt quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Cả hệ thống chính trị toàn công ty cùng vào cuộc tiếp tục đưa nghị quyết số 102 của Đảng ủy công ty vào cuộc sống. Người lao động trong toàn công ty đã được nâng cao ở cả ba mặt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện môi trường làm việc, đời sống vật chất tinh thần. Người lao động được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, trang bị đầy đủ kiến thức, tay nghề đã được yên tâm công tác, tâm huyết với nghề, cống hiến cho sự phát triển của cơ quan đơn vị. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được triển khai đầy đủ tới 100% cán bộ công nhân viên. Công tác khám sức khỏe định kỳ được bổ sung một số hạng mục. Qua đó đã phát hiện sớm một số bệnh để người lao động được điều trị kịp thời. Các hoạt động văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch đã được tăng cường tổ chức trở lại sau 2 năm ảnh hưởng của dịch bệnh. Tại hội thao tổng công ty, lần đầu tiên đoàn vận động viên của công ty đạt hai huy chương vàng và một huy chương đồng môn bóng bàn và đạt giải khuyến khích toàn đoàn. Đặc biệt, Công đoàn cùng lãnh đạo công ty thường xuyên xuống cơ sở động viên tặng quà cho cán bộ công nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ ngoài hiện trường, các gia đình cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật. Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty điện lực Hưng Yên luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các hoạt động từ thiện đền ơn đáp nghĩa, chung tay vì cộng đồng từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của công ty điện lực Hưng Yên. Công ty tiếp tục phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Phù Cừ thường xuyên thăm và tặng quà các trẻ em mồ côi khuyết tật, ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ chất độc da cam, quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt. Các chương trình thắp sáng đường quê, thắp sáng ước mơ, tuần lễ hồng EVN là những hoạt động thiết thực công ty đã thực hiện. 10. 3 năm liên tiếp và lần thứ 5, công ty đạt giải nhất xuất sắc toàn diện trên 27 công ty điện lực trực thuộc Tổng công ty điện lực miền Bắc bằng sự đổi mới chuyên nghiệp và những hành động hiệu quả. Cùng với sự đoàn kết sáng tạo nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động toàn công ty, Công ty Điện lực Hưng Yên đã tiếp tục vượt qua 26 công ty điện lực các tỉnh miền Bắc giành giải nhất xuất sắc toàn diện trong sản xuất kinh doanh năm 2022. Đây là lần thứ ba liên tiếp và là lần thứ năm công ty đạt được danh hiệu này. Cùng với đó, công ty được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng cờ thi đua xuất sắc – nhiều tập thể cá nhân đang được Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương và địa phương xét khen thưởng. Thưa toàn thể quý vị, 10 sự kiện tiêu biểu mà quý vị vừa theo dõi đã phản ánh cơ bản những quyết tâm đổi mới, sự nỗ lực phấn đấu, thích ứng tình hình mới của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động toàn công ty trong năm 2022 vừa qua. Bước sang năm 2023, PC Hưng Yên sẽ đoàn kết, quyết tâm cao, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, giữ vững ngọn cờ đầu của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.